thương em anh thương cái chân quê, thương em anh thương mái tóc thề thương em bao năm cứ bên anh yêu anh không cần toàn tính em không bon chen với nhân gian em sống cực kỳ đơn giản em chỉ mong sao mỗi đêm qua đôi ta lại nhìn thấy nhau anh yêu em như là vầng trăng đêm mười năm soi dài biển rộng dù cho mưa gió kéo qua nơi này tình yêu anh sẽ chẳng đổi thay em đã mang cả cuộc đời em trao về anh mà không cần gì vì yêu em anh đánh đổi tất cả cảm ơn em đã làm vợ anh một ca khúc ý nghĩa xin được chúc cho hai vợ chồng thật là hạnh phúc và được nhiều thành tích mới trong những lần tiếp theo xin được cảm ơn tất cả quý vị đã cùng có mặt tại đây để cùng lan tỏa với những giây phút trong ngày hôm nay Thương em anh thương cái chân quê Thương em anh thương mái tóc thề Thương em bao năm cứ bên anh yêu anh không cần toàn tính em không bon chen với nhân gian em sống cực kỳ đơn giản em chỉ mong sao mỗi đêm qua đôi ta lại nhìn thấy nhau anh yêu em như là vầng trăng đến mười năm soi dài biển rộng dù cho mưa gió kéo qua nơi này tình yêu anh sẽ chẳng đổi thay em đã mang cả cuộc đời em trao về anh mà không cần gì vì yêu em anh đánh đổi tất cả cảm ơn em đã làm vợ anh anh yêu em vầng trăng đêm mười năm soi dài biển rộng dù cho mưa gió kéo qua nơi này tình yêu anh sẽ chẳng đổi thay em đã mang cả cuộc đời em trao về anh mà không cần gì vì yêu em anh đánh đổi tất cảm ơn em đã làm vợ anh vì yêu em anh đánh đôi tất cả cảm ơn em đã làm vợ anh xin cảm ơn tất cả quý vị ạ